Thoạt nghe người ta không khỏi thắc mắc chẳng phải mình đang là người sao, tại sao lại còn khó được. Kỳ thực, hàm ý của Đức Phật rất rộng lớn, sâu xa xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu nội hàm của câu thân, người là khó được nhất trong video ngày hôm nay. Trên thế gian điều gì là khó được nhất? Một hôm vào thời Đức Phật còn tại thế, có ba vị tỳ kheo đàm luận với nhau, trên đời này thứ gì là khó đắc được nhất Vị thứ nhất nói, trên đời này, khó đắt nhất là thanh xuân mãi mãi, khỏe mạnh trường thọ. Một người dù cho gia tài bạc triệu, nhưng lúc già bệnh đến, rốt cuộc muốn vui vẻ hưởng thụ cũng không được. Vị thứ hai nói, khó đắt nhất là tri tâm bạn lữ, có thể cùng chung hoạn nạn. Một người dẫu giành được quyền thế của toàn thiên hạ, nhưng nếu không có một người bạn chân thành, thì vẫn là tịch mịch cô đơn, tựa như hoa mất đi mùi thơm, không có ông bướm vần quanh. Vị thứ ba nói, tôi cho rằng khó được nhất là giao quyến hạnh phúc. Một người có thân thể khỏe mạnh, có bằng hữu tri kỷ, nhưng mà người một nhà oán hận đấu tranh thì có ích lợi gì? Mỗi ngày đều giống như sống trong địa ngục trần gian, tìm kiếm trong thời gian vô định. Phật Đà nghe thấy ba vị tỳ kheo đàm luận bèn quyết định triệu tập mọi người. Đức Phật nói với các tỳ kheo, trên đời này thứ gì là khó đắc được nhất? Không phải khỏe mạnh trường thọ, không phải tri tâm bạn lữ, không phải gia đình mỹ mãn. Ta sẽ kể cho các con nghe một cố sự. Trong biển rộng mênh mông, có một con rùa mù, tuổi thọ của nó vô lượng kiếp số, trải qua trăm ngàn ức thương hải tan điền. Bình thường nó ẩn mình dưới ngàn trường biển sâu, trăm năm mới xuất thủy một lần. Lại có một khúc gỗ nổi, bên trong bị thủng một lỗ, phiêu lưu sóng biển, trôi dạt theo gió. Dù mù trăm năm mới xuất thủy một lần, muốn gặp được khúc gỗ nổi đã là cơ hội xa vời, huống chi gặp được khúc gỗ nổi thủng lỗ, chẳng phải sẽ cổng nó lên bờ sao. Dù mù gặp gỗ lỗ vẫn có cơ hội một phần ngàn vạn, nhưng mà phàm phu phiêu lưu trong ngũ thú, muốn được thân người so với rùa mù lên bờ còn khó hơn vạn lần. Sau đó, Phật Đà túm lấy một nắm bùn đất, mở lòng bàn tay ra, so sánh nói, chúng sinh có được thân người, như chỗ bùn trên tay của ta, còn mất đi thân người, như bụi trong đại địa. Cái gì khó đắc được nhất? Thân người là khó đắc nhất. Các tỳ kheo, các con phải lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Nếu cho chúng ta trả lời, hẳn đa số cũng đáp tương tự ba vị tỳ kheo. Bởi con người chỉ nhìn được một đời, nhưng Đức Phật có thể nhìn thấu nhiều đời nhiều kiếp. Trong sáu cõi luân hồi, kiếp này chúng ta là người, nhưng ai biết được những kiếp trước đã từng chuyển sinh thành ai, rồi đời sau sẽ đầu thai thành gì? Câu chuyện dưới đây sẽ cho ta hình dung rõ hơn về đạo lý này. Chuyện do một vị tu luyện Phật Pháp đã khai mở thiên mục kể lại. Thân người khó được. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp, số người được nghe Phật Pháp rất nhiều – Tôi cũng là một trong số ấy Khi đó tôi mới 14 tuổi Và ở cùng tỉnh xá với một sa môn hơn tôi 5 tuổi Sau khi Ngài diệt độ Rất nhiều đệ tử muốn đem Pháp mà Ngài giảng ghi chép lại Hồi ấy các đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đều nhớ lại và khẩu thuật lại Pháp mà Ngài giảng rồi các đồng môn khác ghi chép. Và một ngày đến lượt sa môn kia, nhưng ban đêm anh ta gặp phải can diễu trong mộng, cộng thêm bình thường không chuyên tâm thực tu, tâm thái lập dị khác người rất mạnh. Do đó khi tỉnh dậy cầm bút chép thì đã thêm vào một đoạn lời thoại của chính mình. Cũng như vậy, về sau anh ta lại khiến bộ phận kinh thư này bị mất mấy chữ như tôi nghe rằng. Tuy anh ta không cố ý phá hoại, nhưng dù sao cũng khởi tác dụng can nhiễu đối với Phật Pháp lưu truyền đời sau. Kết quả rất đáng thương Người này hoàn toàn không tu thành, sau khi chết vì nghiệp lực lớn nên rơi vào địa ngục, tuy thời gian không lâu nhưng phải chịu rất nhiều đau khổ. Một lần vào triều nguyên, anh ta chuyển sinh đến Trung Quốc, trở thành một con ngựa lao động cho người ta. Một ngày trời mưa rất to, con ngựa vẫn bị chủ nhân bắt làm việc nặng nhọc trên đất. Làm được một lúc, mưa dần dần ngớt, nó khóc rất thương tâm. Lúc này từ trên bầu trời có một bầy nhạn bay ngang, nó ước gì được chuyển sinh thành chim nhạn Đúng lúc ấy có một vị thần tiên đắc đạo đi ngang qua Nhìn thấy nó rất đáng thương Lại thấy nó từng là đệ tử thương truyền của Phật Thích Ca Mâu Ni Ông bèn an bài một đời cho nó chuyển sinh thành chim nhạn Làm chim nhạn không phải lúc nào cũng sung sướng Bấy giờ gặp đúng lúc mất mùa Nó bèn ăn trộm lúa mạch của một nhà nông Do nghiệp lực rất lớn mới không đắc được thân người lại chuyển sinh thành chim ăn cắp lương thực của người ta. Loại hành vi này cũng đồng với tạo nghiệp vậy. Hơn nữa nó còn dẫn một bầy nhạn lớn đến mổ lấy lương thực. Thế là không lâu sau, nó bị chết trong một trận ôn dịch. Sau đó nguyên thần nó lại rơi vào địa ngục chịu khổ nạn. Lại qua hơn 200 năm sau, khi rời địa ngục, nó gặp đúng lúc tôi và một vị nữ thần đi ngang qua. Vừa thấy tôi, nó bèn nói, là tôi mà, Tôi là sư ca của anh vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni đây mà Tôi nhìn xem thì thấy đúng là anh ấy Do vậy tôi bèn nói Năm xưa bởi anh đem cách nghĩ của mình trộn lẫn với Phật Pháp Tạo thành loạn Pháp Nên bao năm qua mới phải chịu khổ thế này Hiện tại anh tính thế nào? Nếu như sau này lại gặp Phật Pháp Hồng Truyền Tôi sẽ không dùng thân người để xuất hiện trên thế gian nữa Nếu không ngộ nhỡ lại lập gì khác người cởi tác dụng phá hoại thì lại chịu khổ thêm nữa. Hiện tại vừa ra khỏi địa ngục, tôi đang chờ thần đến an bài đây. Đến sau này, tôi hy vọng huynh đệ sư môn chúng ta còn gặp lại nhau. Anh không muốn được thân người thì chúng ta gặp nhau thế nào đây? Khi ấy vừa đúng lúc có một chú chim én nhỏ rất đẹp bay ngang qua từ không trung. Anh ta bèn nói, đến lúc ấy tôi sẽ chuyển sinh thành một chú chim én trên mái nhà anh. Như vậy mới có thể hàng ngày ở cùng chỗ với anh được Được rồi Sư ca không gặp không đi À Thế là đời này anh ta chuyển sinh thành chú én xinh xắn sống trên mái nhà tôi Mỗi ngày nó kêu lên mấy tiếng với tôi Lời hỏi thăm Sau đó khi chúng tôi học Pháp Nó thường đậu trên dây phơi quần áo Dương đôi mắt nhỏ như hột ngọc nhìn chúng tôi Có lúc chúng tôi đọc to Pháp Nó hình như lắng nghe rất say sưa nó khẳng định là đang nghĩ kiếp này đời này ta hoàn toàn không hữu ý hoặc vô ý làm việc phá hoại Phật Pháp để phải chịu cực khổ nhiều như vậy nữa. Ta chỉ cần đồng hóa Phật Pháp là có nơi tốt đẹp để đi rồi. Thế nhưng không có thân người thì không thể tu luyện. Đây chẳng phải là sự việc đáng tiếc nhất hay sao? Sau đó tôi nghĩ thân người không phải muốn đắc là có thể đắc được đâu. Thế giới ngày nay có khoảng 7,8 tỷ người Nghe con số có vẻ rất lớn, nhưng so với hết thảy sinh vật trên trái đất, cũng chỉ như chỗ bùn trên tay Đức Phật so với hết thảy bụi đất trên địa cầu mà thôi. Một đời người khoảng 80 năm, nghe có vẻ dài, nhưng so với linh hồn bất diệt thì cũng chỉ như giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Nên mới nói chúng ta đời này đắc được thân người, hãy nên vạn phần trân quý, tránh phạm điều xấu, tích đức hành thiện. Nếu có cơ duyên đắc được chính pháp, thì càng may mắn hơn bởi chỉ thân người này mới có thể tu luyện thành Phật, thành đạo công danh, tài lộc đến lúc ra đi cũng không thể mang theo hơn nữa, khi mê hoặc trong nhân thế bị danh lợi dẫn dụ sẽ càng tạo thêm tội nghiệp khiến cho sinh mệnh đời sau càng thêm thống khổ trong sinh lão bệnh tử nên mới có câu tu luyện chính pháp phản bổn quy chân mới là mục đích chân chính của làm người Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Lời Phật dạy, khát nước ba ngày, cũng chỉ lấy một hồ lô Sinh bệnh là một loại duyên, có những thứ tận lực truy cầu cả đời không có được Ngược lại sự sáng lạng chưa từng kỳ vọng sẽ trong lúc bạn đạm bạc, thông dông lại bất ngờ tới Khát nước ba ngày cũng chỉ lấy một hồ lô, chính là ý tứ đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề hỏi một người, trong mắt người thế tục, người có tiền, có thế, có một thê tử yêu thương mình, người tại sao còn không vui? Người này đáp lời, chính là bởi vì có nhiều thứ như thế, nên ta mới không biết nên lựa chọn như thế nào. Đức Phật Thích Ca mỉm cười nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện. Ngày nọ, một du khách gần chết bởi vì khát nước, Phật thương cảm liền biến một hồ hiện trước mặt người này nhưng người này lại không uống nước. Đức Phật bèn hỏi cho nguyên nhân. Người này trả lời, nước ở hồ nhiều quá mà bụng của ta lại nhỏ thế này, uống một ngụm không thể hết được, vậy thì thà không uống còn hơn. Giảng đến đây, Đức Phật nở nụ cười, nói với người đang buồn bã kia, người nhớ kỹ, trong đời ngươi có thể đã gặp được rất nhiều thứ tốt, chỉ cần dụng tâm nắm giữ nó như vậy đủ rồi. Các nước ba ngày, cũng chỉ cần uống một hồ lô. Sinh mệnh là một loại duyên, có những thứ tận lực truy cầu cả đời không có được. Ngược lại sự sáng lạng chưa từng kỳ vọng sẽ trong lúc bạn đạm bạc thông dông lại bất ngờ tới. Mỗi một bước tiến triển đều là chậm chạp và gian khổ, một người một lần chỉ có thể thực hiện được một mục tiêu trong giới hạn. Nhân sinh hạnh phúc không nằm ở thanh sắc tiêu khiển mà là nằm ở biết đủ biết dừng có một tài chủ sống trong trang viên. Vì được Thượng Đế ưu ái, chục năm nay ông ta luôn thích làm việc thiện, giúp đỡ tất cả những người nghèo khổ, ông trở thành một người tốt điển hình. Có một năm, lũ lụt đột nhiên xuất hiện, toàn bộ trang viên nhanh chóng bị chìm ngập trong nước, vì cầu cứu người chủ phải bò lên trên nóc nhà. Đang lúc ông ta lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên có người chèo thuyền tới, nói với ông, đại tiền nhân, mau lên đây, ta đem ngươi đưa đến chỗ cao. Người chủ nhìn nhìn người này, hồi đáp, vài chục năm nay, ta một mực tuân theo ý chỉ của Thượng Đế, lấy việc giúp người làm niềm vui, làm việc thiện tích đức. Tấm lòng chân thành nhất định có thể cảm động Thượng Đế, biểu hiện của ta hắn cũng nhất định rõ mồn một trước mắt, cho nên Thượng Đế sẽ đến cứu của ta. Vì thế ngươi đi nghĩ cách cứu những người cần giúp đỡ khác thế là người kia chèo thuyền đi. Mực nước dâng lên ngày càng cao hơn, xoáy nước mạnh hơn, tài chủ ôm chặt ống khói trên nóc nhà rồi khóc, Thượng đế à, tín độ trung thực thành tín của ngài đang ở trong nước sôi lửa bỏng, ngài vì sao còn không hiện thân cứu con? Chẳng lẽ ngài không nhìn thấy hay sao? Lúc này, một hồi âm thanh ầm ầm ầm vang lên từ xa, một chiếc trực thăng bay tới. Phi công gọi tài chủ, đại thiện nhân, nhanh lên, Tôi ném cái móc xuống, ông hãy cột đai đeo vào người, tôi sẽ đưa ông đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, vị tài chủ lại cố chấp đáp, không. Không, ông lại nói giống hệt như trước. Vì thế, chiếc trực thăng cũng rời đi. Bỗng nhiên, một hồi sóng lớn gầm thét ập đến, tài chủ đã bị nước cuốn trôi đi. Tài chủ sau khi chết lên thiên đường, gặp Thượng Đế, ông ta oán giận nói, con trong mấy chục năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, một mực làm theo ý chỉ của ngài, không hề đáng đo suy nghĩ, nhưng sau khi con gặp năng, ngài lại không tới cứu con, để cho con bị nước cuốn chết đuối. Xem ra con đã thật sự tin làm ngài rồi. Thượng đế nhìn tài chủ tiếc nuối nói, vì cứu ngươi ta đã phái đi một chiếc thuyền cùng một chiếc trực thăng nhưng ngươi lại không nắm lấy cơ hội để tự cứu mình. Đến lúc này, tài chủ mới ngạc nhiên, tỏ ra vô cùng hối tiếc. Sinh mệnh đời người trên sân khấu, vô luận ngươi là nhân vật chính hay phụ, cũng vô luận ngươi rực rỡ dưới ánh đèn hay thảm đạm sau hậu trường, sở hữu tất cả buồn vui sướng khổ đều là tự đạo tự diễn. Điều Thượng Đế ban cho mỗi người đều là công bình, vô luận giàu có, nghèo khó, cao quý hay là hèn mọn vì thế sau khi chúng ta đã cố gắng, càng cần phải có thêm nhận thức lý tính, đừng vì đã để phục mất thứ gì đó mà trống rỗng ôm hận. Kỳ thực, những gì thực sự cần cho sự sinh tồn của con người là không nhiều, dù là có nhiều vinh hoa phú quý cũng vậy, lúc trong điên cuồng mỏi mệt tranh giành, chợt tỉnh ngộ mới phát hiện ra bao nhiêu ngày tháng đã qua đi. Những thứ lôi cuốn hấp dẫn luôn tồn tại ở xung quanh, khi đối mặt chúng